các bạn à, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Sima Châu à, kênh của Sima Châu thì nó không có vấn đề gì nhiều ngoài những cái bể cá ngoài những uh, à, lưỡi à, xe cũng không có gì là nhiều thì uh, hôm nay trước mặt các bạn là có một cái bể thủy sinh theo phong cách uh, tự nhiên nhưng mà uh, sau uh, một năm mình đại loại vậy đi à, lúc trước dịch là tháng 7 tháng 7 đúng luôn đúng một năm luôn thì à, mình cũng đã bảo dưỡng lại à, mình cũng đã bảo dưỡng và sửa lại một lần à, cứ thách 6 tháng là mình lại sửa lại một lần thì, thì ai rồi cũng phải đặt bể thôi ai rồi cũng phải làm lại thôi thì bữa nay mình cũng phải làm lại tại vì mình bị riêu riêu riêu chùm đen à, riêu chùm đen rồi à, với lại là nền à, à, bây giờ nó nó nó nó um tùm quá cây nó phát triển lên trên mặt nước quá nó không còn à, theo cái ý muốn ý thích của tôi nữa thì tôi sẽ sửa lại à, những cái bể này mình sẽ sửa lại và phải giữ lại thứ nhất là cây này mình khỏi cần giữ lại nè cây khỏi cần giữ lại tại mình có rất là nhiều rồi có rất là nhiều ở đây mình nhân giống rất là nhiều bể tổng cộng là ba bể ba bể với lại là mò năm bể đó. thiên nhiên cũng có không cần CO2 cũng có mà cần CO2 cũng có luôn đó, rất là nhiều mà tôi phải mua thêm những chú những ờ, rấy thôi thì lấy thôi còn mấy cái này thì mình có thể tận dụng lại được à, các bạn chơi các bạn chơi là vậy á thường thường là mình chơi thi sinh á thì khi mà đã đã có một cái giống kinh nghiệm nho nhỏ rồi á tích lũy kinh nghiệm nhỏ rồi thì mình muốn lặt giờ nào mình lặt à, các bạn muốn thích giờ nào là à, bữa nay mình sẽ đổi là phong cách cũng lại Iran như vậy Iran như ờ, phong cách này nhưng mà mình sẽ hạn chế đổi đất nền lại đó thì các bạn nên tính kỹ tính kỹ cái lượng đất nền đúng như kỹ vụ đất nền này mình phải phải phải phải phải ờ, làm lại ha. mình giữ lại mình thu lại dành cho những cái ờ, những cái bể sau nữa những cái bể khác nữa nó vẫn còn xài được các bạn nó vẫn còn xài được không có vấn đề gì nói thiệt với bạn là không có vấn đề gì các bạn có thể xài 2 năm 3 năm thậm chí là 4 5 năm tùy các bạn nó là đất mà chứ nó đâu có gì đâu nó là đất thôi chứ không nó không mất dinh dưỡng dinh dưỡng là dinh dưỡng từ phân nước các bạn cho vào phân nước đó là phân nước đó rồi rồi bắn nước các bạn cho vào cho vào thì nó sẽ đẹp thôi còn cái đất thì vẫn nó vẫn nó vẫn bình thường tôi thấy tôi thấy hầu như là đất nào cũng được hả nếu mà các bạn có có tiền có vốn nhiều thì các bạn xài những cái đất xịn hơn nó sẽ lâu lâu hơn còn những các bạn có vốn như tôi giống vừa vừa như tôi thì nó các bạn nên tận dụng lại không có gì á đừng bỏ không có gì bỏ đừng bỏ gì chứ hả nói chung là à, anh em thường hay chơi với nhau thì à, thường hay chơi thì thơ thanh lý lại nếu thanh lý lại còn tôi thì tôi không có thanh lý tôi cứ tận dụng tôi sửa tôi làm tôi sửa tôi làm hoài à, nó dễ thôi còn mấy cái lọc này thì tôi làm được hết trơn hết thùng lọc nè các bạn thấy không <laughs> tự mình làm được hết trơn rồi cái có đèn đèn với à, quạt đó quạt mình cũng phải có thể khó có thể tự làm được luôn ở đèn quạt CO2 là mình không làm được thôi ở còn nhiêu là <laughs> còn nhiêu là mình lọc với bố cục nền đồ đó mình làm được hết trơn rồi mình có thể là mình tự mình làm mình tự thiết kế riêng đó. kỳ này tôi sẽ đổi lại là đất nền đất nền đất à, bố cục này thường thường hai mấy anh kia là bố cục tam giác gì đó, đó còn à, mình thì hôm nay mình cũng không biết được bố cục gì thì thôi mình bây giờ mình phải xúc ra xúc ra hết ở đầu mình sẽ làm lại cái ờ, bố cục mới hơn à, chứ 6 tháng các bạn nên chăm sóc lại cho đã rồi không chăm sóc lại rồi bây giờ à, không nói nhiều nữa mình sẽ làm các bạn à, nên à, xem cố gắng theo dõi dùm mình nha à, các bạn các bạn có thấy rằng sau khi mình mình bắt đầu mình làm thấy rồi mấy cái rêu là nó chết nó không chết đâu nó còn dính trong này đó bơm nước vô là nó còn lại đó, mình giải quyết rồi hết rồi ha đó, rồi mình sẽ lấy ra cái là mình rửa giấy sạch sẽ rồi vệ sinh đồ đó rồi ok nha rồi còn đây là những thứ mà mình cà mình đã đem ra nè nào là à, súng tiger nè súng tiger của tôi nè đó ráy nè mấy cái đồ à, mình cần rửa mình cần phải để sinh này kia đây đây là những anh chàng chân à, châu ngọc trai nè đó đó mình tận dụng lại hết đó, mình tận dụng hết còn cái à, những cái cây những cái cây ờ, cây cắt cấm á, là mình bỏ rồi tại mình có mình à, có nhân giống rồi có cấm chỗ những cái bể khác mình đang nuôi thì bây giờ mình cần mình chỉ cần giữ lại những cái này thôi còn những cái này thôi còn những cái khác thì mình không giữ lại được nữa rồi đây là cái mẹo cái mẹo nhỏ thôi cái mẹo nhỏ mình chỉ với các bạn cũng giống như là à, các bạn tin hay không là quyền các bạn mà các bạn thích hay không là quyền các bạn ở đây cũng là cái mẹo nhỏ của tôi thôi nha thì à, cái ống này là ống, ống nước vào và cái ống này là ống nước ra đó thì các bạn à, tôi nói thêm nè tôi nói thêm đây rồi tôi à, nói thêm cái này thêm để cho nó nằm sát ở dưới mặt hồ luôn đó. thì khi mà các bạn hút nước hút nước khi mà các bạn đã xúc xúc nhất những cái phân nền phân nền ra khỏi bể thì nó sẽ để lại một cái dơ một cái à, sình lầy sình à, nó giống đó là bụi thôi chứ nó không phải là sình đâu à, có khi các bạn chơi nếu các bạn nào mà chơi theo kiểu loại thể loại mà ắt phân nền trộn như tôi đó phân nền tự trộn như tôi á, thì bảo đảm bảo đảm các bạn sẽ để lại một cái lớp sình rất là dày ha à, khi mà các bạn như vậy á, không lẽ các bạn bưng nguyên một cái bể này ra ngoài à, cái bể này 70 40 45 45 đó khi các bạn bưng ra ngoài nó sẽ bị gây là bể đổ hư à, nếu nếu như các bạn à, có người phụ giúp như như là anh em trong nhà hoặc là bạn bè gì đó phụ giúp thì có thể bưng ra thì nó mau hơn bưng ra xong rồi để vô thì nó đỡ tốn đỡ tốn nước nhưng mà nếu các bạn trong một trường hợp nào đó một trường hợp nào đó thôi mình làm một mình nên solo một mình nên tự làm một mình nên thì các bạn nên làm theo kiểu của tôi ha một nước vào một nước ra thì bảo đảm trong vòng khoảng nửa tiếng thì nước sẽ trong vắt như vậy trong như vậy luôn đó. Dạ, rồi xong khi ờ, ok hết toàn bộ tất cả thì các bạn có thể là lấy này đó. Dạ, các bạn coi cái cái video của mình thì các bạn hãy lấy những cái món này ha nó rất là hay nha. Dạ, trong cái suy nghĩ các bạn ấy, một cái mẹo nhỏ của tôi có thể giúp ích được cho một ai đó cũng được ai đó cũng được bạn bè cũng được ai cũng được đó. nếu các bạn coi coi mình là một cái mẹo nhỏ hay á các bạn đăng ký cho mình ha rồi giờ mời các bạn xem tiếp những cái những cái quá trình tiếp theo sau khi tôi rửa sạch sẽ thì cây lúa cái tôi nó giống như màu đen <laughs> nó đã dính nước rồi bây giờ nó chìm nếu mà vô nước luôn nó chìm luôn cũng được nhưng mà với à, điều kiện là muốn chắc, chắc chắn hơn mình muốn chắc chắn hơn thì mình phải à, dán thêm nào là keo à, thứ nhất là keo AB cũng được keo AB là bao dính luôn à, còn khi mình gia cố thêm à, là ống gòn với lại là keo 502 thì hai cái đó là coi như là nó nó đẹp luôn các bạn và các bạn ờ, mời các bạn theo dõi tiếp những cái quá trình đi tiếp của mình nha thì ở đây mình sẽ trồng phía sau cái bằng hậu cảnh đó hậu cảnh phía sau mình sẽ trồng những cái cây màu xanh như ở đây thì của tôi đó của tôi đó nha thì còn à, ba à, cây súng tiger ba à, cây súng tiger thì thì phía sau đó tôi sẽ cố gắng cố gắng trồng lác đác thì súng tiger với lại là những cái cây là những cái cây của tôi hoặc là thêm một số là la đỏ ờ, quẩy ốc đỏ thêm để cho nó ôm nó ôm tùm phía sau chút xíu hoặc là mình vào một góc cũng được cũng tạm ổn tại sao cũng xa xa còn nếu mà muốn làm biến nữa đó thì chơi lấy không làm biến nữa đó thì chơi lấy với lại là à, súng tay gơ không súng tay gơ trồng đều thôi mình đừng có chơi gì thêm ngoài cái khác hết Đấy, nếu mà các bạn thích như vậy còn còn làm biến nữa thì mình đã trồng phía trước đó, phía trước tiền cảnh tiền cảnh thì mình vòng từ bên đó mình vòng qua đây tới qua đây luôn tới phía phía này luôn đó mình trồng và chân trong một trai tại vì chân trong một trai của tôi đó là tôi ở đây rất là nhiều thì tôi có thể là tôi có thể là cấm đều hết đều hết à, rồi không mất bạn không cảm nha đó, chiều nay luôn rồi ok các bạn thì nó nghe tiếng gà hơi nhiều rồi xong thì vậy thì mình ok thôi sau khi các bạn đã thấy mình cái quá trình mình làm các bạn các bạn thấy rằng rõ là mình làm tất cả đều là trong vòng khoảng 2 ngày hai ngày là xong một cái cái bể 70 45 45 đó à, hiện tại mức đèn này là mức đèn của mình hiện tại mức đèn này mức đèn của mình là khoảng 50 phần trăm 50 phần trăm độ sáng đó. và những cái cây này là những cái ờ, cây này đều là do mình là à, là ra mình do mình là tái tái sử dụng lại đó. còn những cái cây trong kia đó. các bạn có thấy là mình đã mình trồng đó. mình cắt lên mình mình cắt những ờ, đó thấy không mình cắt trong những cái bể của mình đang trồng mình đã cấm qua các bạn thấy và mình còn dư một đống luôn một đống chân châu ngọc trai chân châu ngọc trai nhưng mình mình tính là sẽ trồng xung quanh như vậy mà mình tính làm theo cái hệ cái hệ hiện tại là các bạn theo theo kêu là cái hệ lười biếng là chỉ có thay nước thay nước với lại là à, thay nước thôi thay nước rồi chăm sóc đó thôi chứ không cần là phải là à, nhiều quá trình chăm sóc tại vì bây giờ thời gian của mình đó, thời gian của mình hiện tại thời gian của mình thì nó đã ờ, đi làm lúa hết rồi đó. làm lúa hết rồi cho nên là mình lo chuyên tâm về cái việc kiếm tiền rồi còn cái việc này là chỉ mình để là à, thư giãn cho những ngày à, không còn không không có đi đi làm á mình ở nhà mình xem mình bảo dưỡng bảo trì nó bảo dưỡng nó rồi cái điều quan trọng ở đây á, là cát các bạn thấy cát của mình không đó có khi trắng trắng vàng vàng ha chắc ra đó là cát à, cát xây dựng các bạn cát xây dựng á ở trên video á thì các bạn thấy là nó à, không có được à, nó nó nhìn nó nó cũng hơi được được ha tạm được nhưng mà ở ngoài video á, nhưng mà ngoài thật chắc ra là nó là cát xây dựng các bạn dạ. mình chơi cái cát xây dựng đó. Dạ. nó vừa đỡ tốn tiền các bạn thứ nhất các bạn nên tận dụng lại tận dụng lại rồi à, nó vừa đỡ tốn tiền của mình vừa đỡ tốn tiền đó. rồi những cái đá này là đá mi đá mi làm cho nó giống một chút <laughs> rồi đá này là đá 46 xanh đá 46 xanh đó. thì à, nhiều người có một số người nó sẽ à, không dự ý lắm thì chắc tiên trên đời này không có thể nào mà ai dự ý ai bao giờ này cái video mình để này là mình để mình chia sẻ thôi mình chia sẻ cái chuyện ờ, mình làm cái mức đơn giản nhất ít tốn tiền nhiều nhất để cho các bạn có một cái khái niệm tổng quát về một cái gọi là suy nghĩ ờ à, chơi thí sinh không tốn tiền đó. mình chỉ tốn tiền một cái những cái là những cái đầu thôi còn những cái sau này mình phải tự tự trộn nền nè các bạn phải tự trộn nền các bạn phải tự uh, tự làm à, mua mấy cái này mua mắt đùm nó phải giỡn chơi đâu gỗ nè mua bằng ký đó. đó rồi về là phải ờ, ngồi nghiên cứu cách sắp xếp gỗ sao cho đẹp đó. cách xếp đá làm sao cho nó hợp đó nhìn cho nó nó giống giống như là những gì trên mạng anh em mình hay làm nhưng mà cái này mình các bạn nên làm theo kiểu là tự làm tự xào tự nấu này kêu bằng tự xào tự nấu tự ăn không có cần nhờ tới ai nhé nó hay hơn là mình đi là nhờ vả hay là quan niệm anh em gì đó cuộc đời mình chỉ solo chứ không thấy anh em ở đây không thấy ai chơi chứ các bạn mà chơi thì chẳng nữa thì cũng nói chung là mình cũng không không gặp được anh em nhiều đâu nói thiệt luôn thì anh em chỉ có uống cà phê thời gian muộn cà phê đối với mình nó còn khó nữa thì thời gian đa số mình đi làm đi làm lúa làm ruộng mẹ làm lúa chứ làm làm lúa ăn <laughs> mấy người thì người ta thường hay chơi làm nông nghiệp đéo có ăn <laughs> thường hay chơi vậy đó các bạn thì đúng rồi làm nông nghiệp làm gì có ăn nổi có cài mình cứ bám trụ vào nông nghiệp sống thôi chứ sao giờ thì cơm hàng ngày mình ăn á là cơm do tôi tôi tụi tôi làm nè rồi nông dân như tụi tôi nè các bạn đang ăn á chung là nhìn xa xa này ha nhìn xa xa tổng quan nè cũng được ha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi với kênh video của mình trong những thời gian qua nha cảm ơn rất là nhiều không có gì bằng cái lời từ một cái từ cảm ơn hết chào các bạn nha hôm nay là khoảng tầm 3 đến 4 4 hôm rồi mình chưa có rửa cái lọc chưa có rửa cái cái lọc như lại chưa có trong vi sinh luôn à, mà cây nó vẫn phát triển nó nó đã hồi hồi sức khỏe các bạn cây đó thì mình cái cái lá là phải phải cắt thôi đó. Đó, cái bò đục này này á, là do mình rửa lọc mình vệ sinh mình phải rửa lọc mình vệ sinh này cho nên nó nó thoát ra nước à, nước nó giật bớt chứ không phải là do do đấy nha các bạn do mình rửa độc nè rửa vệ sinh hệ thống lọc của riêng của, của mình mình tự chế đấy để mình làm cái tái tạo vi sinh mới sau à, sau 6 tháng rồi 6 tháng hoặc một năm rồi à, mình chưa có à, vệ sinh cái lọc thì à, mình phải rửa vệ sinh và chăm vi sinh mới vào sau khi chăm xong thì sau khi à, chăm xong mình vệ sinh xong à, mình hút nước ra mình bơm nước mới vào thì mình sẽ ờ, quay tiếp cho các bạn xem nha Xin chào các bạn nha một tuần rồi các bạn một tuần một tuần rồi Đấy. một tuần đã trôi qua thì ờ, có một số ờ, cây nó chưa thích nghi một số lá nó chưa thích nghi được nhất là súng tiger nó chưa thích nghi được cho nên nó phải rụng dần đó thì mình sao phải ờ, cắt tỉa thôi đó, cái cây nào mà nó thúi nó bị rụng thì mình phải cắt tỉa rồi vệ sinh mình kỳ cọ bể để tránh tình trạng ờ, riêu hại nó trở lại đó. riêu riêu hại nó trở lại thì mình phải kỳ cọ vệ sinh lại hả tránh tình trạng riêu hại nó, nó, nó trở lại chơi cái bộ môn này các bạn thì đòi hỏi mình phải có một cái thời gian à, một cái thời gian mình chăm sóc nó rồi ờ, mình thay nước có nghĩa là một tuần mình phải ra bao nhiêu thời gian ví dụ như bỏ ra hai ngày hai ngày hoặc ba ngày gì đó mình đã chăm sóc quản lý liêu hại rồi thay nước rồi trong vi sinh trong phân nước rồi ánh sáng rồi đủ thứ hết quản lý ánh sáng CO2 nói chung là không thể nào mà tự động automatic được các bạn nói chung là không thể nào tự động automatic được này cái bộ môn này nói chung nó cũng khó hơn cá cảnh hay cá cảnh thì các bạn có thể là à, muốn thay nước giờ nào thay rồi muốn cho ăn giờ nào cho không cho ăn cũng được không cũng đang đơn giản hơn nhìn nhìn thấy nó đơn giản nhìn thấy nó đơn giản thật sự nhưng mà nó không đơn giản như mình nghĩ có nhiều à, có nhiều anh em cũng à, không có thời gian chăm họ thanh lý lại à, cho nên mình vô cái bộ môn nào cũng vậy cũng có một cái thời gian trải nghiệm chăm sóc và đam mê rồi mới có những cái ngày hôm nay các bạn đó là cái một cái một cái ngày hôm nay như vậy nói chung là tôi cũng tôi cũng không không có hay gì tôi chỉ nói những ý kiến của tôi thôi chứ không có thể nào tôi bình luận những người khác được nha tôi chỉ nói riêng ý kiến của tôi thôi các bạn nghe không mà các bạn thích hay không là quyền các bạn chứ không thể nào chúng tôi được rồi cuối cùng là cái phần mà thay nước của mình đã xong và có những cái cây à, những cái chồi non các bạn thấy những cái chồi non của con súng tiger nó nó mọc lên à, và những cái cây à, nãy cái cây kia nó bị à, nó bị thối rồi bắt buộc mình phải cắt tỉa rồi thì sau một thời gian sau thì hên xui nó sẽ lên lại cái chuyện nó cũng đơn nhiên thôi các bạn không có gì gọi là khó khăn hết đó. mình à, những cái cây này mình thể cho các bạn là những cái cây đó, đó. là mình mình có sẵn rồi mình đi cặt về cắt mà cắt tỉa rồi mình thấy không giữa ý ờ, cái ngọn nào đó thì mình cái việc tiễn ngang rồi mình cắm vô đơn giản không có gì nhiều nhiều cái cây này ờ, khoảng chừng có tuần thôi mà nó phát triển tới tới ờ, cao nữa mà ha rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian bỏ thời gian ra ngồi xem cái những cái là cách mình làm và bỏ thời gian ra để nghe mình nói chuyện cảm ơn các bạn rất nhiều cũng gần một tháng một tháng các bạn đó. Dạ. một tháng trời đây. à, dạ. tại mình bận quá mình không có thời gian chăm sóc à, bữa nay là có thời gian thì mình phải ờ, vệ sinh mấy cái uh, siêu nâu rồi uh, xịt thuốc thêm xịt thuốc thêm cái uh, cái ghi chùm đen nó đang uh, bám ở trên đó mình phải uh, xịt trực tiếp lên đó luôn thấy đẹp không cây phát triển các quay rồi tôi đã sử dụng cái chai này à, 5 4 mil 4 mil cho cái hồ này cái hồ này khoảng chừng 150 lít nước thôi à, 1 mil thì 20 lít nước thì 10 à, mil là 200 lít thì 4 ờ, mil đó 24 là 80 xả ít thôi xài nhiều quá chết cá <laughs> rồi chào các bạn nha